thánh thơ từ thiên đình bài số 25 ngày 29 tế năm triệu Giảng lúc 8 giờ 15 phút Ngày 28 tháng 11 năm 2021 trăng đã lên cao bầu trời xuống thấp con người ngã vấp bầm dập trắng tay là bởi vì hay chăn dần vật chất chăn dần quyền uy mưu cầu hạnh phúc không có ở trên cõi thế gian này thế gian không thực nếu lòng một mực đi vào chánh giác thì mới ngộ được cuộc sống vô thường con ơi tình trường đang thời lũng đoạn tình người số không làm cho kẻ khóc người cười chớ trêu con ơi thế giới cũng cười cũng khóc đau thương tán tóc ê chề thế nhân phật bà ngồi khóc chả thương não nề đó vì những tiếng hổ gầm trong hang đó vì những tiếng khóc than cạn lời người người thống khổ chịu cắn đòn roi bởi nghiệp đã đến không ai cứu được các con nữa rồi con ơi đời người có lúc sống đã thành khúc thì mong con hãy thương lấy bản thân để cho một lần làm nên tất cả ngày 29 Tết các con nguyện thề dâng lên bản Phật ông bà tổ tiên một chút hương hoa một chút tâm thần xin xá tội mình thì mới cứu được cảnh khổ tiếp theo của năm nhâm dần hai hai nhâm dần là năm biến động của điều kỳ lạ thiên nhiên thiên tượng thiên thời thiên thế tạo nên lịch sử của vạn ngàn kiếp xảy ra một lần cho nên thánh thần loan báo lần chót cho người sống sót tiếng biệt năm xỉu ngày hai chính Tết bằng lời chân thật cầu nguyện khẩn xin thánh thần ban ơn cho con lần chót ông trên ban phước Xin xóa tội con Quá khứ tình kiếp hay trong kiếp này Đã gây nên tội Xin cho tội con Kiếp này hóa giải Để được đời sau trọn kiếp làm người Thật với lương tâm Thật với tánh Phật Ở trong bản thể Của chính thân mình Con xin nguyện cầu cho cả nhân loại bình an hạnh phúc con xin được bước vào một năm mới nhất như chân thật để được qua khỏi một năm nhớ đời con tên